Xin chào các bạn, hôm nay có một vị khách uh, đến hỏi là Hoàng Piano có dịch vụ sửa đàn không? Thì có Thì uh, ờ, sửa đàn chính hãng Cái đàn này thì nó bị hư mấy cái phím ABCD nên bây giờ lấy của hãng về để thay cho chú ấy Đây Hàng là bên hãng gửi đến nha bây giờ thay a b c d vô này nó bị hư rồi nên bấm không ăn nữa rồi bây giờ chúng ta sẽ xem à, cách sửa cây đàn Yamaha hiệu gì đây bạn S700 S700 hai phím mà cây đàn này cũ quá mọi người ơi và anh Hoàng Piano sẽ biểu diễn làm cây đàn cũ à, này sửa lại cho mới luôn sạch luôn rồi khui ra chú này là mua lại của một nơi khác chứ không phải mua tại shop Hoàng Piano rồi đây là nội thất bên trong của cây đàn S700 đời này là gần cả chục năm rồi nhưng Hoàng Piano có đồ thay hết nha mọi người qua đây, qua đây. Đứng cái này. ok qua đây nào dạ. đi gậu vệ sinh ok này bắn ốc không được hả phải dặn hả được chứ mà sao dặn gì à lâu lâu vặn cho tay nó khỏe cầm này công nghệ điểm quá lâu lâu sàn tay sức khỏe ha gì đóng nhện trong này luôn không đó Ok mọi người thôi bây giờ tôi đi ờ, vệ sinh ờ, cái bàn phím đàn nha Không có người quay cho coi nói chung là Dơ lắm á Nó dính dơ ghê không Giờ mình phải chùi đây cho nó sạch Vệ sinh cái đàn Mấy cái phím đàn này nó gớm thật rồi bây giờ đã thay cái uh, phím ABC mới vô rồi đó của hàng chính hãng luôn bây giờ gắn vô lại trên này nó còn dính đóng bộ dơ quá giờ phải trả thêm 50k nữa mới hút nổi chắc là khỏi <laughs> còn chỗ này là mình chùi sạch rồi cắm điện giùm mình đi còn bảo hành là 1 đến 2 năm nói chung là bảo hành dài nhất lâu nhất mình quét đi các bạn thấy thế nào tôi xử lý bụi bẩn ở đây sạch sẽ hết rồi ha bây giờ mình sẽ gắn mấy phím đàn vô thế là cây đàn này lại tiếp tục xài thêm 10 năm nữa nếu có trục chặt hư gì nữa đem đến đây thay tiếp luôn có linh kiện thay thế không thôi để anh hiếu thử đàn anh hiếu test nè đó được không nó bị liệt luôn cả này nữa liệt thêm này nữa là tiền thêm nữa đó bên này thôi bên này này thôi bên này thì bình thường ấy đấy nhẹ à thôi từ chọn điệu rồi Hết ấn hay hai bên Đừng làm hả? hồi nãy nhận có ba trăm rưỡi à thay ABC thôi mà bây giờ phát hiện ra mấy nút khác nó cũng khá là lòn giờ lấy ra xử lý cho khách luôn Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành à, bảo trì đèn cho cái anh này luôn cái bánh bản này lên cho nó đừng có bị xét nữa nhìn nó xét gớm quá mọi người coi nha coi bạn Hiếu thể hiện nè đúng rồi cây của anh đó anh thấy sao được không anh thấy được ok đó sạch sẽ luôn rồi đúng không đẹp luôn rồi đúng không tóc tai luôn nè à, thấy không mọi người mình làm việc chất lượng mà nè hai xong phím abc luôn mà à, không của anh trái rồi thôi thay rồi thôi không gì không cần quan ừ, ok vậy thôi rồi xong em cảm ơn anh chào anh nha bye bye <laughs> ok